Nhóm lửa trong băng, bất động sản cần gì? Ngân hàng nhà nước tại Việt Nam đã quyết định tăng chỉ tiêu tín dụng RUM cho toàn bộ hệ thống ngân hàng thêm khoảng 1,5 đến 2%. Nhiều chuyên gia cho rằng đây là hành động rất cần thiết lúc này đối với thị trường bất động sản. Song, để vực dậy thị trường, không chỉ cần tiền mà còn phải giải quyết đồng thời các vấn đề gốc rễ khác. Dữ liệu của Hội môi giới bất động sản Việt Nam cho thấy nguồn cung bất động sản thời gian qua có xu hướng giảm rõ rệt, giao dịch cũng trở nên trầm lắng. Với chính sách kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực bất động sản, dòng vốn trên thị trường đang gặp khó, đồng thời lãi suất tăng khiến nhà đầu tư do dự hơn trong các quyết định xuống tiền. Điều này đã khiến không ít doanh nghiệp bất động sản phải thu hẹp quy mô đầu tư sản xuất kinh doanh, tinh giản tối đa bộ máy, giảm lực lượng lao động để duy trì hoạt động. Ông Đỗ Quý Duy, nhà sáng lập câu lạc bộ bất động sản NAC cho biết, theo thống kê, khoảng 70% vốn đầu tư của 90% doanh nghiệp bất động sản đang dựa vào vốn vay ngân hàng, 65% tài sản đảm bảo vốn vay là bất động sản. Chính sách khóa vang tín dụng và trái phiếu doanh nghiệp đột ngột tác động tiêu cực đến nguồn cung bất động sản, gây khó khăn kép cho nhiều doanh nghiệp bất động sản về nguồn vốn. Nhà sáng lập NAC cho rằng Việc chặn dòng vốn vào bất động sản một cách cực đoan và đột ngột khiến nhiều dự án không thể triển khai, nhiều dự án dở dang cũng phải ngừng hoạt động. Càng làm hạn chế nguồn cung nhà ở vốn đang khan hiếm, dẫn đến giá nhà đất tăng giá. Chính sách tín dụng hiện tại đã hạn chế được tình trạng đầu cơ, song cũng tác động không nhỏ đến những người có nhu cầu thực về nhà ở, nhưng còn khó khăn về tình hình tài chính. Theo ông Duy, sau câu chuyện thắt chặt tín dụng, rất nhiều nhà đầu tư có tâm lý e dè, cất giữ tiền Hệ quả là thị trường không có giao dịch. Đến nay, thị trường đang chững lại, tình trạng sốt đất đã không còn tiếp diễn. Để đảm bảo thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, ông Duy cho rằng việc điều tiết thị trường là cần thiết, song cần cẩn trọng và phù hợp. Thị trường bất động sản là một trong những yếu tố liên quan mật thiết đến nền kinh tế, tác động đến hơn 40 ngành nghề khác Do đó, quản lý cần điều tiết làm sao cho phù hợp để thị trường bất động sản không nóng quá cũng không lạnh quá. Điều tiết được thị trường bất động sản phát triển ổn định sẽ hỗ trợ cả nền kinh tế vận động. Tiến sĩ Cấn Văn Lực đã nêu ra 6 thành tố chi phối và tác động đến thị trường bất động sản, đó là tài chính, quy hoạch và cơ sở hạ tầng, tính pháp lý, thông tin dữ liệu, tính minh bạch, mối quan hệ cung cầu và giá và cuối cùng là kinh tế vĩ mô. Theo tiến sĩ Cấn Văn Lực, chúng ta đánh giá nguyên nhân sụt giảm hay tăng mạnh thì cũng phải xoay quanh 6 thành tố này. Trong đó có những cái trước mắt và có những cái lâu dài. Để làm được điều đó, tiến sĩ Cấn Văn Lực cho rằng Thứ nhất, cần phải giải quyết các vấn đề về pháp lý. Thứ hai là gỡ nút thắt vốn, trong đó có trái phiếu doanh nghiệp bất động sản. Thứ ba, phải tháo gỡ khó khăn, vướng mắt đối với thị trường bất động sản. Câu hỏi đặt ra liệu có nên kích cầu hay không? Nhìn sang Trung Quốc, họ có những gói lớn để kích cầu như trợ cấp lãi suất hay cho người dân vay tiền. Đối với thị trường bất động sản Việt Nam, theo tôi cần phải suy nghĩ và bàn thêm, tiến sĩ Cấn Văn Lực chia sẻ. Vấn đề thứ tư, tiến sĩ cho rằng chúng ta cần phải kiểm soát rủi ro hệ thống, liên thông giữa tài chính, bất động sản hay các vấn đề khác, tức là phải khéo khoanh vùng bởi bất động sản là ngành chủ lực về vốn hóa đứng thứ hai về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường. Cuối cùng là cần tái cơ cấu và chuẩn bị nền tảng cho tương lai. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Bất động sản Tri thức cho thịnh vượng vững bền